thì uh, lắp những cái loại này rất là đẹp cái này nó rất là khỏe vành rất là khỏe thì các bạn uh, sức chịu đựng của cái vành này có thể uh, sử dụng cho những cái dòng xe uh, khoảng dưới một tấn là đều ok hết uh, tuy nhiên thì nó thường là phù hợp với những cái dòng xe chơi hơn đấy thì ở đây em có 7 loại thì uh, đây là loại mẫu này là mẫu vành hoa mai này cái mẫu vành này thì à, nó có tim ốc là chéo 7 à, tim tim ốc này từ đây đến đây là 7 này chéo là 10 này đấy thì tất cả những cái loại này đều là chéo 7 à, chéo 10 vuông 7 cái này cũng chéo 10 vuông 7 này đấy cô quay cận cảnh hơn cho các bạn thêm này con này cũng thế này con này cũng vậy này con này là 24 lan này đây các bạn mua vành thì cứ ờ, ví dụ mua con này các bạn bảo đây là vành 24 lan này cái vành này là vành 12 lan này Đấy. cái vành này là vành xoắn này cái vành này là vành 8 ờ, cánh này Đấy. cái vành này là vành hoa mai này đấy còn cái này là là cái loại vành hoa văn này thì à, các cái vành này thì nó cũng đều à, có tim ốc là chéo 10 vuông 7 nhé đây còn riêng cái loại này thì đặc biệt hơn một chút loại này là chéo 11 à, vuông 7 đây tất cả đều dùng lốp không xăm tuy nhiên thì nếu như các bạn dùng lốp có xăm cũng được thôi không có vấn đề gì cả nhưng mà nó phù hợp với những cái loại lốp không xăm hơn đấy thì uh, giới thiệu sơ sơ cho các bạn bảy mẫu này thì uh, để các bạn là ờ, uh, lựa chọn tất cả những cái bảy cái mẫu này thì mình nói lại là phù hợp với lại những cái lốp từ 450 đến 500 trừ 12 hoặc là các cái loại lốp bản rộng từ 12 đến 15 cm là đều lắp được nhé các bạn lưu ý nhé, tất cả các loại lốp ờ, có bản rộng từ 12 đến 15 cm thì đều lốp cho cái lốp vào cái vành này được. Các bạn đều lắp vào vành này được hết nhé. Thường thường thì ờ, mình giới thiệu cái mẫu này lên để khi các bạn ờ, mua combo 4 bánh ấy, thì các bạn chọn na răng thôi. Đấy. Chứ nó uh, ít khi có các bạn mua vành riêng lắm. Thì các bạn khi mà mình lên một cái bộ 4 bánh ấy thì các bạn xem lại cái video này và các bạn lựa chọn à, bên em thì bán đa số các cái tim ốc là chéo 7 vuông à, chéo 10 vuông 7 thôi còn cái loại à, đặc biệt này chéo 11 vuông 8 à, thì các bạn lưu ý đấy thì các bạn lưu ý là chéo 11 vuông uh, chéo 11 vuông 7 à, vuông 8 thì à, các bạn mua vào cái bánh cầu của bạn ấy còn lại 6 cái loại như thế này thì là chéo 10 vuông 7 các bạn à, xem video của mình nhớ ấn đăng ký kênh bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình